Hello, hello. Hey, please. You can speak Phú Xuân. Cái gì? Where you from? Where Phú Xuân um, Về Phú Xuân hả? Đi yeah, này yeah. chạy vô. What? Phú Xuân in um, Vietnam. Đường này chạy vô Phú Xuân. Nụ Ừ. À, đường này chạy vô Phú Xuân không? Ừ. À, ừ. Cảm ơn nha. Hay hay hay hay. Hey guys. In uh, đây uh, Phú Xuân. Where you? Where you from? You can speak English? Mày biết tiếng Việt không? Chưa vô, ở à, tiếng Việt hả? Biết. Bà nấu cha, tiếng Việt mất rồi má mà đủ. Hey guys. Hey, play um play to me um go to the food one. Where um, do you speak English? And go to Phú Xuân. Phú Xuân đây, chạy thẳng luôn vô. Wait, on light term lại chồm chạy thẳng vô luôn hả ừ, chạy thẳng vô luôn chạy thẳng vô luôn. luôn à ừ. cảm ơn cái gì You get peace English? Hey guys, Phú Sinh. Phú Sinh hả? Yes. Ừ, mấy năm mà nói chuyện kỳ vậy? You can speak English? I am um, American. Nói tiếng mình không nói, nói tiếng nào anh? Go đi. to uh, Phú Xuân. Phú Xuân hả? Đi chạy hoài, đừng qua cầu quá chạy thế là đứng qua câu này đứng qua câu trống chạy hoài vậy là chạy hoài không qua cầu không ừ, trời ơi <laughs>